Ờ, xin chào tất cả anh em thì ngày hôm nay thì uh, hai anh em mình sẽ mang đến cho mọi người một cái thông tin cực kỳ hữu ích luôn đó là cái cách mà để uh, giải quyết cái tình trạng mà chim bồ câu nó bị nấm nhiều và cũng như là chứa ô nhiều đúng không Dũng? À, chào bà con hôm nay một hôm nay mình mới uh, uh, đây clip lại đây clip lại uh, để uh, hướng dẫn và chỉ uh, cho bà con uh, cách mà để phòng những con chim bồ câu mà bị chướng nhiều mà chim chim đon nó chết trên trên ổ và lý do tại sao mà con chim nó bị như vậy cái uh, nhiều bà con bây giờ đang thắc mắc uh, cùng điện thoại hỏi uh, à, mình dùng hôm nay để mình làm một cái clip này để mình chỉ dẫn cho bà con hiểu rõ như thế nào mà bị như vậy mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn ờ, cho bà con nha rồi anh em mình bắt đầu lên ha thì uh, chim bồ câu như này thì uh, tại sao nó dẫn đến cái tình trạng là bị uh, nấm diều anh bây giờ mình uh, thứ nhất là con mẹ mà đang nuôi con con mà nó chết ở trên con con nó chết trên trên ổ có một uh, nguyên nguyên văn cái thứ nhất là bà con nhiều người á người ta cái nước trong cái máng nước á là để qua đêm á mà sáng mà cho ăn xong mới vệ sinh máng á là đều bị như vậy hết trước hết là người ta sáng sớm á, là vậy mà cho con chim bồ câu ăn là mình phải vệ vệ sinh cái máng sạch hay sạch thật là sạch nếu mà cái máng dơ là cái con mẹ nó ăn à, ăn vô nó, nó uống vô nó sẽ đút con con con là nó bị à, à là chướng bồ diều là nước dơ aculi rồi tất cả vi khuẩn là coi như là 24 tiếng mà mình không vệ sinh là nó nó nó nó nó, nó, nó bị uh, chướng bùi diều và con con chim con nó chết nếu mà con chim con nó không chết á thì sau này mình để giống hoặc 15 ngày tuổi là nó đều ờ, không mập nổi và nó chết nó trong con chim nó xảy ra ờ, những hiện tượng nó rất là nhiều nên bà con phải lưu ý là, ờ, là phải rửa máng sạch là một cái quan trọng nhất trong cái chăn nuôi dù cho mình không cho ăn một ngày đi nữa nhưng mà phải cho uống nước sạch thật ra sạch mới được cái nước ờ, dễ tẩy như vậy nè nó nó nó con chim bồ câu nó cái bỏ nó dơ đút vô cái, cái máng nước này nè đó, đó mình à, từ sáng đến chiều tới tối để qua đêm mà mình không vệ sinh cái máng nước là con bùi câu nó sẽ bị bệnh con mẹ nó thì nó đề kháng nó cao nhiều con con nó sẽ chướng cái bù diều lên nó chết đó thì ờ, chỉ cho bà con rõ cái cái khâu này là mình nuôi bồ câu, nuôi chim bồ câu là mình không cần thuốc men gì hết nhưng mà quan trọng là cái nước mình phải khắc phục cái nước nhiều hộ người ta không có mua chim bồ câu của Minh Dũng mà người ta cứ điện thoại xưa hỏi anh Dũng ơi sao chim bồ câu mà nó, nó chết con con không chết con con thì nó cũng ờ, chết con ờ, để giống đó, hôm nay mình uh, xin nói rõ ràng quan trọng là cái nguồn nước nước phải sạch nhiều hộ người ta để hai ba ngày mới vệ sinh cái cái cốc nước à, là, là, là nó bị đủ thứ bệnh quan trọng là nhiều thứ bệnh nó để để cho chướng bù diều làm nấm diều nè nó làm nổi hột trên uh, nó, nó, miệng bù câu nè rồi nó là nó làm uh, nó không ăn được đó là nó sẽ chết từ từ đó, hôm nay ờ, nói với bà con là là uh, lý, lý do là con chim nó bị uh, chướng bù diều và chết từ từ à, là nên khắc phục những cái uh, điểm yếu đó trong ngành chăn nuôi vậy mới có uh, lợi nhuận cái thứ hai nữa nhiều người bây giờ người ta để uh, đó. cái hai nữa nhiều người bây giờ người ta để uh, giống chim bồ câu mình uh, nói rõ cái uh, để giống con chim bồ câu là thứ nhất cái con mà mình hậu bị á đang ở chung với mẹ đang vô, ở chung với mẹ về đây đây đây cho bà con coi nha đang ở chung với mẹ nè đó, một mẹ có bốn con con không đó, đang ở ờ, chung với mẹ đây đó. Ờ, mẹ nó nút nút ờ, nó thì bù diều rất là to căng à, lý do gì con mẹ nút uh, bồ diều to căng căng ra là tại vì con mẹ nó có một cái uh, trong bồ diều nó mẹ nó có một cái uh, sữa diều đó. nó đúc căng bao nhiêu cũng được hết nó không sao hết tại mẹ nó ăn nó thành sữa đúc qua nó còn bà con mà sau này mà lấy con chim này mà để giống á là coi như cái ngày đầu tiên mà đem ra mà để làm giống á là bà con không cho ăn một ngày coi như cái ngày đầu tiên mà bỏ con chim ra là, là làm giống đó, là 33 ngày mà không cho ăn một ngày đầu tiên đó nha tại sao mình lại không cho ăn anh nhỉ à, bây giờ á giải tỷ như vậy không mình mà cho ăn á là mình sẽ cho ăn nhiều cho ăn nhiều mà trong khi đó là nó ăn lên nó sẽ bị chướng cái cái diều lên nó nó nó, nó không có cái cái, cái, cái sữa diều của con mẹ nó là mình để giống không được tại ăn vô nhiều quá nó no no đúng vậy nó xong hơi cám nó nở ra đó, rồi sau này mình để giống không được là mình phải nên khắc phục cái khoản này thứ nhất là mình không cho ăn một ngày cái thứ hai nữa là mình vẫn cho uống nước nha uống nước sạch là mình không cho một ngày rồi ngày thứ hai bắt đầu trở lên thứ hai từ ngày bỏ ra tới 2 tháng là coi như là một ngày chỉ cho ăn một lần thôi một buổi trưa cho ăn hai muỗng canh ăn cơm của trong miền Nam mình hai canh ăn cơm chứ không phải muỗng múc canh nha là mình cho ăn một ngày chỉ hai muỗng đó thôi hoặc sáng một muỗng chiều muỗng hoặc trưa hai muỗng là xong thấy con chim nó ăn nhiều cỡ nào đi nữa cũng không cho ăn à, thêm nếu mình cho ăn thêm sau này là để giống không được là cái à, thứ nhất là nó sẽ chết từ từ là lý do đó là nó phát bệnh ra từ chỗ đó chướng bầu diều aculi tụ huyết trùng thương hàng là nó nằm toàn bộ vô cái à, lúc đầu mình để giống và sau này con chim giống nó nó không được phát triển tốt nữa nó đủ thứ, thứ bệnh hết mình nên ờ, làm như vậy là thứ nhất là mình đỡ tốn nhiều nhiều tiền không tốn tiền mua thuốc không gì hết à, chiếu chim bồ câu mà giờ mà hỏi tới thuốc đó là thứ nhất là không có lời mình phải khắc phục cái bài phản đó không thuốc là là là nguyên do mình phải xử lý từ lúc đầu con chim giống à, à, à, mình để giống lại à, có nhiều người nuôi thì họ cứ nghĩ là cho bồ câu ăn à, thật nhiều thức ăn thì nó sẽ mau lớn nhưng mà cái à, quan niệm đó là sai lầm đúng không anh đúng cái à, con bồ câu mà mình mà cái ngày đầu tiên mình cho tách mẹ ra là nãy mình có nói rồi tách mẹ ra mà nó ăn rất là nhiều tại nó ăn đủ cái cái sức của uh, mẹ nó đúc thường ngày mà nhưng một sai lầm một khi mà nó sẽ no rồi á sẽ nó, thức ăn nó sẽ nở ra nở ra là nó sẽ nó, nó, trước bầu diều nó trở qua aculi là con bụi câu giống nó để không bao giờ được tại cái bầu diều nó rất là mỏng một khi nó giãn ra nó sẽ bị tép bầu diều là sau này nó sẽ uh, nó, nó gục gặt gặt vậy nó chết từ từ à, nhiều nhiều người để giống chim bồ câu không được và thất bại không được thất ờ, bại ờ, về để giống cứ điện thoại hỏi ờ, mình chứ hôm nay mình chỉ ờ, tâm tin à, nếu bà con nào mà à, không biết nữa mình cứ điện thoại ngay cho mình Dũng mình Dũng sẽ chỉ à, toàn bộ hết không giấu giếm gì gì à. ở cái trại của mình hiện thì đang bồ câu nuôi bồ câu ti đang thái siêu thịt đúng không anh thì lâu lắm rồi bây giờ anh có thể chia sẻ lại cho mọi người hiểu thêm về cái giống bồ câu này một chút ha cái uh, giống bồ câu uh, uh, thái siêu tật này á mình cũng có nói rồi hôm nay mình nói rõ lên xíu nữa đó, coi như là như thế này đây là một con à, cha mẹ đồng thời nó nuôi tới bốn con con hoặc ba con con đó, nó ra trọng lượng nó phải từ 6 đến 7 lạng như thế này đó là cái giống siêu thịt của Thái cái giống siêu thịt của Thái này là ở dưới ở ngoài miền Bắc là giống nhau nha không khác gì hết nhưng mà ở ngoài miền Bắc thì à, mua con con đó, à, con con con á lại của Trung Quốc trăm phần trăm hết không có ai mà nhập bên Thái hết chỉ có người Trung Quốc qua bên Thái nhập mà mình cũng qua Thái nhập bên trại Minh Dũng rồi về mình giống nó đầu tiên là giống nó được nhà nước mình cấp phép để cho mình nhập con giống về à, là mình hiện giờ là cũng là công ty con giống và bên hợp tác xã là, là, và bao đầu ra luôn mà cái ờ, ờ, ờ, hoài bắc thì người ta dẫn con giống với giống vậy nhưng mà toàn bộ 100% thì người ta mua bên Trung Quốc chứ không có nhập như mình mình dùng nhưng ngoài Bắc thì người ta qua bên uh, Trung Trung Quốc qua bên Thái nhập về rồi uh, rồi, rồi, rồi xong người Việt Nam mình mua lại Trung Quốc người à, Việt Nam mình à, thu mua ở những cái à, cửa khẩu đúng không anh? Đúng rồi. Những cái Bây giờ mình chỉ cho bà con mua là cái cửa khẩu ở Lạng Sơn là chợ dưới vùng nó nó bán nhiều cái giống bồ câu này lắm. Nhưng mà cái tỷ lệ về giảm sống. Nhưng mà nó sống được có 50% thôi nhưng mà tuổi thọ nó rất là thấp. Thay vì mình nhập trực tiếp bên đó về ta có ngừa đủ hết cái loại thuốc để cho mình à, về, về làm giống mà tôi tiễn chọn những con tốt mình mới đem về còn à, mình mua ở bên à, cửa khẩu là người ta đem qua bên chợ bán là những con con của đó thôi là ta không người hết không có làm vaccine không có làm bất cứ gì hết người ta chủ yếu bán thịt thôi à, về là, là, là, là nhiều người ta mua đó về người ta Ờ, nuôi vẫn được chỉ 50 trăm thôi nhưng mà tuổi thọ nó tầm tầm khoảng 5 6 năm hoặc 4 năm 3 năm gì đó còn nhưng mà riêng con bồ câu mà mình nhập trực tiếp được máy này á nó sống phải trên 12 ờ, ờ, năm tới 15 năm ở clip này có thể nói là những cái thông tin mà cực kỳ hữu ích thì uh, hy vọng mọi người uh, xem video của mình thì uh, có gì tiếp tục ủng hộ uh, kênh nông dân làm giàu của mình nhé rồi à, hôm nay thì hai anh em mình à, xin chào tạm biệt mọi người à, chào bà con ạ